nè Trời ơi nhớ ngôi làng Hero Team trong mini cua quá bạn ơi Ok nhảy xuống nè Đi biển em biển ông với tôi hay ra ngoài đây chơi nè Đúng rồi ừ. đây chính là cái bãi biển mà ngày xưa tôi với Sam hay ra ngoài đây rồi tắm biển nè Trời ơi nhìn nhớ quá mấy bạn ơi Ờ mà khoan sao tự nhiên đây tôi thấy cây cối nó mọc tùm lum la Rồi cái cầu trượt ở chỗ này nè Sam cái cầu trượt của chúng ta hay hay dùng để trượt nè sao bây giờ tự nhiên nó bị ờ, nó nó bị bể mất tiêu rồi nè nước chảy ra quá trời luôn à, chắc là chỗ này bị bỏ hoang rồi các bạn ơi ừ Đúng rồi, cũng lâu quá rồi he, he đôi tim bọn mình đâu có vào trong mini world đó các bạn hey, Mấy bạn hãy thử tính xem từ từ bao lâu rồi Hero Team mình chưa vào trong mini world ta tính ra là đến bây giờ chắc cũng được nửa năm rồi các bạn ơi Hero Team bọn mình chưa quay lại làng Hero Team ở trong mini world luôn á Ôi ôi sao sao lại lại ừ. coi nè chỗ này giờ nó mọc nguyên mấy mấy cái cây to đùng luôn là sao ui như cây cổ thụ vậy cao dữ ừ, wow. ừ tính ra lâu lắm rồi mình mình mới vô trở lại ờ, trời, trời sao mày mấy con đường trong đây nhìn nè trời ơi nó bị nó bị rồi sao ta nó bị lúng xuống hết luôn rồi nè trời nó vỡ ra hết luôn rồi à, vô vô vô ôi sao mà sao tôi cảm giác làng hero team của chúng ta nhìn nó hoang tàn quá vậy trời trời ơi sao mày sao ừ. Tính ra là bọn mình đi hình như là mới được uh, gì ta chưa được nổi một năm nữa mà sao làng Hero Team mình giờ nó biến thành khu rừng luôn rồi Sam Trời ơi, khỉ kéo tới nó ở luôn kìa bông Ở đây khu du lịch sinh thái luôn kìa Tôi thấy có mấy con khỉ nó nó nó, nó vô trong làng mình ở luôn kìa, đi vô vô. Đi mình mình đi vô mình xem nó coi. Ôi, gì đây? Trời ơi trời, làng của tôi sao bây giờ nó lại biến thành như thế này? Oh my god. Trời ơi mấy bạn nhìn nè, mấy con đường nó bị vỡ hết trơn luôn, các bạn nó lún xuống đất hết luôn rồi. Rồi khỉ đâu nó vô ừ. nó vô trong làng. Ôi, ơi sao sao sao? lại đây có con khỉ nó nó treo ngược lại đó à, ừ nó coi coi như dơ vậy trời ơi nhìn hay quá ha ôi mà khoan tôi gì vậy bà làm gì vậy tôi sẽ lấy đầu đó lấy đầu tôi hút nó đó <laughs> rảnh quá à. ôi mấy bạn ơi nhìn nè đây là quán trà sữa simi nè sam nhìn nè giờ cái Nhổ nhà à. trời ơi cái nhà của simi ui có khủng long vậy à? khủng long trời ơi không ơi chết tôi rồi nó đuổi tôi đuổi tôi kìa từ từ để tôi tí để tôi ừ, tí để tôi ừ. tí tôi sẽ đánh nó à, sam trời ờ, mày mày mày mày quánh mày mày hả mày mày dám mày... cắn sam của tao hả ok đi qua đây sam ơi tôi tôi tôi tôi đánh có khủng long rơi rơi xuống đó đi qua đây qua đây trời ờ, oh. sợ quá mấy bạn ơi bạn nhìn à, đây là quán trà sữa simi nữa bạn mới vừa đi không được bao lâu mà bây giờ nó biến thành nhà hoang luôn rồi các bạn ơi đâu để mình vô trong mình kiểm tra coi còn gì không Ê, bên trong còn nguyên nha còn pc nha ở ngoài thì nát thôi ừ bên trong nè dạng pc đồ vẫn còn đồ nè nhưng mà bên ngoài thì nhìn nó nát hết rồi trời ơi trời ơi ờ, nó sập xuống hết rồi các bạn ơi để mình qua bên mấy ngôi nhà khác xem coi như thế nào ôi sam ơi sam sam Đố bà còn nhớ ngôi nhà là ngôi nhà của ai không? Mr. dịch trời ơi gì Đúng mà. rồi Nhà của Mr. dịch nè nhưng mà Ôi từ từ Con khủng long bên trong Tôi thấy tôi thấy nha Trời ơi Bà mà mở cửa ra con khủng long nó nhào ra cắn mình á Ờ ơi thôi chắc mình không mình không dám dám vô nhà dịch đâu các bạn ơi Giờ nhà dịch là khủng long nó chui vô nó ở luôn rồi các bạn ơi Trời ơi là trời khủng long vô chui trong nó ở luôn rồi Ờ nhưng mà nhà của dịch hình như nó cũng biến thành nhà hoang luôn rồi các bạn ơi Khổ ghê luôn á rồi cây cối nó mọc tùm lum tùm la xung quanh đây luôn Ờ, trời ơi ôi nè nè sam sam cái này là cái ừ. hồ cái hồ nước ở giữa làng nè bây giờ nó cũng nó ừ. cũng bị bể ra hết luôn rồi nè à, những cái kia bên đâu kìa nắc tương luôn Ôi trời, trời ơi Trời cái này là ga Minh Hao của Hero Team hả trời? Sao bây giờ nhìn nó nát bét luôn vậy bạn? Trời là trời. Tôi kiểu không như thấy mới cho nó vong kiểu ai mới cho mấy quả bom trong á. Tôi không, rồi. tôi không thể nào nhận ra đây là ga Minh Hao của tôi nữa rồi. Trời là trời. Ờ mà khoan từ từ sao ơi. Quên mất quên ừ. mất. Có một chỗ rất là quan trọng mà tôi bà từ nãy giờ chưa đi coi. Biết chỗ nào không? không? đó chính là nhà của tôi với bà chứ còn chỗ nào nữa ừ ha quên qua đây qua đây qua đây ôi thứ quan trọng luôn á Trời bây giờ có nguyên cái nguyên một một cái cây to đùng nó mọc ở trước nhà mình luôn Sam ơi. Ồ, dữ vậy trời. Đâu bây giờ mình đi vô mình kiểm tra ơi coi chừng té nha, bên dưới đây nguyên cái hố sâu lắm nè coi chừng té. Trời ơi nó mọc rêu rong kìa. Trời ơi nó mọc nó nó nó mọc rêu mọc cây trong nhà mình luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi là trời. Ờ, ui cái phòng ngủ của tôi nè mấy bạn Ai, tính ra lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại á bây giờ bạn coi cái phòng của tôi nè đây dàn pc của tôi ngày nào tôi vẫn hay ngồi ở đây tôi chơi game nè còn cái súng của tôi <laughs> ủa, ủa sao mà sao mà vẫn còn giữ cây súng nè nè trời đang còn trong này nè mấy bạn ơi mấy bạn có nhớ cái cái khẩu súng đại bác à không cái này là cây gì ta cây súng đại liên đúng không cây súng sáu năm đại liên sáu năm đại liên ngày xưa bà sammy bà hay dùng cái cây này để bà đánh tôi á các bạn trời ơi trời ờ giờ sao nghe luôn á bây giờ nó vẫn còn ở trong ngôi nhà này các bạn ơi còn đây nè đây chính là dàn PC mà tôi hay ngồi tôi chơi game xong lúc nào bà Sam bà cũng la tôi nè. À, còn đây chính là PC của Sammy. Đấy. Wow. Đây, đây nè Sam, tránh ra tránh ra. Tránh ra coi. Đâu đâu đâu đây. đâu gì? Đây là cái giường ngủ mà ngày nào tôi cũng nằm đây tôi ngủ khò khò nè Bà nhớ không? Nhớ, trời ơi, ngủ tôi quánh quá trời luôn, ngủ ừ. nhiều quá bị quánh Ngày nào tôi ngủ bà cũng vô bà bà đánh tôi hết trơn á Nhưng mà giờ cái nhà của mình nó cũng nát bét luôn rồi bạn ơi Mái nhà đồ vỡ ra hết trơn luôn rồi Ê, Sao bà đẩy tôi Sam? Ủa tôi biết đâu Kỳ cục à Ê Sam Sam Sam Nhưng mà lạ nha Bà bà xuống đây bà xuống đây Tôi bảo bà nè Đâu Bà xuống đây Sao tự nhiên tôi với bà đi hình như là rời khỏi ngôi làng Hero Team này tôi bà đi cũng được khoảng ờ, gần nửa năm rồi đó mà sao đồ ăn vẫn còn ở đây vậy gì vậy ai biết đâu qua đồ ăn nó cứng thành đá luôn à phong tôi nhìn nó cứng Trời như đá luôn không thấy hả không không nhiều khi đồ ăn này còn ăn được á thử coi nhầm nhầm nhầm thôi tàu lao không <laughs> nội bị đi hả trời, trời, trời đồ ăn thiêu rồi các bạn ơi trời ơi là trời tôi chơi ngu rồi tôi chơi ngu rồi trời ơi ghê quá à, trời ủa mà khoan từ từ sam ơi bà ừ. bà bà bà thấy trong nhà của mình không biết còn cái gì không ta tôi lên tôi kiểm tra coi nhiều khi tôi còn toilet nè trời ơi toilet còn nuôi gà nè không <laughs> trời ơi mấy con gà nó chui toilet mình nhà cái cái miếng mật này đúng không bí mật này cái này vui này cái gì à đây cái này à, là căn hầm bí mật à. đây đây bây giờ mình thử mình chui xuống căn hầm bí mật coi sao bên dưới đây có gì không ok wow ủa cái gì đó sao tôi biết cái này à hả cái này hả cái này là ờ. con robot mà tôi lần trước cái à, siêu nhân tứ trụ á bà nhớ không đó tôi tôi à. đang có à. ý định là chế tạo con robot này để làm robot siêu nhân á nhưng mà tiếc ở chỗ á là cũng lâu rồi mình chưa quay lại cho nên á là tôi đã không chế tạo kịp mà thôi chắc là tôi vào lại mini world một ngày á tôi sẽ chế tạo con robot này thôi rồi bây giờ ừ. mình lên trên đi căn hầm bí mật mình đã kiểm tra xong rồi lên lên trên lên trên ôi trời ơi cái toilet cái toilet ngày nào mà mình mình trốn vô đây mình chạy mình trốn bà sammy mình trốn vô đây các bạn ơi <laughs> ok ôi trời ơi nhớ quá bạn ơi căn phòng của tôi ơi à, ở khoan từ để tôi kiểm tra trong rương coi nhiều khi trong rương nó có tiền sao các bạn ui trong rương nó không có gì hết trơn các bạn ơi còn này sao ui ui ui cây rìu cuồng phong trời ơi, ơi mấy bạn ơi mấy bạn có nhớ cây rìu này không trời ơi tôi bảo đảm nha bạn nào mà là fan cứng của series siêu tứ trụ thì chắc các bạn cũng biết đây là cây rìu của ai đúng không đây xin giới thiệu bạn đây chính là đây chính là cây rìu của tôi á ngày xưa tôi dùng cây rìu này để tôi đánh yêu quái đó sao không nhớ hả à, còn cái này là Ôi, cái cây sung đà bát của sam nè đây tôi lấy cái súng đại bác cho cho cho, cho sam nè đây bây giờ sam à, giữ cái súng đại bác đi nhìn nhớ quá em à. bây giờ đi tìm cái coi yêu quái mình giết chơi không trời ơi <laughs> bây lại giờ, kỷ niệm bây giờ ngôi làng mình trở thành ngôi làng hoang luôn rồi đâu còn ai sống đây đâu mà còn yêu quái trời ở mà mà khoan từ sam ơi để tôi đi vòng vòng coi coi xung quanh đây nó có gì đặc biệt không nãy nha ừ. tôi để ý là ở bên đây nè có cây hoa anh đào nè nó có mấy mấy cái trái đào nè ngày xưa tôi thấy đâu có ta sờ có đúng nè. rồi à, tôi đặt rồi đẹp quá ha à. trái đào nè hay vậy bạn thử rồi bạn thử rồi trời ơi ngon quá à, ngon ngon hãy về hái về để đưa cho xi măng ờ đúng rồi hái về hái về trời ơi rồi ngày đào xưa... tiên đào tiên ngày xưa là tôm ngủ không đi hái đào bọn mình bây giờ cũng đi hái đào bạn ơi trời ơi nhiều đào quá trời ơi mấy quả đào nè tôi ăn thử coi tôi ăn thử coi ờ mà cái trái đào này to hơn cái đầu tôi luôn sao <laughs> ủa sao to dữ rồi ta ủa trời ơi ăn ngon lắm sao ơi ăn ngon lắm trời ơi ngon ngon dễ sợ ơ mà trời ơi còn cái gì để hái không à, qua đây qua đây bên đây nè bên đây nè qua đi đi đi theo tôi theo tôi bên đây tôi tôi để ý nãy là bên đây có cái trái gì nữa nè đây cái trái gì đỏ đỏ trên cây nè ui trái táo đẹp nhở? trái táo hả đâu đập phải thôi, ủa có có có được cái trái táo không ủa sao nát bét vậy ủa sao sao đập không được trái táo vậy vậy ô ủa không gì? được tôi à trái đào đập tôi tôi tôi tôi tôi đập tôi không lụm được cái trái táo nữa hết trơn à ủa ai cần kéo cắt ta sam sam sam sam sam ừ. Nhìn nè Ui con bướm bướm Trời Bây giờ mini world có cả bướm bướm luôn bạn ơi Trời tính ra giờ mình mới vô mình mới để ý là có bươm bướm luôn nè bạn ha, à, đẹp ghê á wow, xịn quá à để tôi đi vòng vòng xung quanh đây coi tôi nhớ là ở chỗ này còn nhiều còn nhiều mấy cái chỗ mà bọn mình chưa khám phá nè sam hình như tôi nhớ chỗ này là nhà của cái ông phù thủy nè bên kia là trường học nè còn ở đây ui ở ở ở đây là cái cái cái chỗ nào lạ quá ta để tôi chui tôi coi coi ui cái chỗ này là chỗ bán đồ chơi nè sam tôi nhớ rồi nè đâu ủa cái con gì ạ ủa ấy à, ui con gì cắn tôi sam ơi ui ôi trời ai biết ủa ờ, dạ thấy gì đâu có con gì nó cắn tôi xong nên nên làm ui, nó làm tôi cái viên gì đó, ui, tôi không biết để chấm hỏi ui sam ơi bây giờ trong mini world có có có có có cả chim luôn nè nó bay luôn nè wow, wow. đẹp vậy đẹp sao con chim gì mà đụng nó nó nó bay kiểu kỳ vậy nó bay mà nhiều nó đụng đầu vào tường vậy Trời nó muốn nó muốn bay ra ngoài nhưng mà mấy con này ngu quá nó bay tung vô trên vô vô trần nhà hoài. Cái, à. cái, mặt đó kìa, vậy thương vậy? Ờ ơi thôi thôi kệ đi, bà đứng ra tí nữa nó ị đầu à. <laughs> qua đây qua đây. Ôi đây đẹp quá. Ủa Sam ơi. Sam. Ôi. Ôi, cái này là cái cái cái cái cục đá hay hay là con gì Sam? Cái gì vậy? Con cua, như con cua, con cua núi ờ, gì ta cái núi gì ta, núi lửa nè phải không? Trời ơi. Nó quấn ông phát ông nằm luôn. Trời ơi là trời. Cái con này tao làm thịt mày mới được. Mày mày mày mày Ôi, mày hả mày Mày không biết tao là siêu nhân tứ trụ mày mày dám cắn tao mày. Ôi trời ơi Bên đây nhiều nè Sam ơi, bên đây quá trời luôn nè. Trời ơi trời. Ơi, nhưng mà từ ăn nãy giờ hả cái này hả hình như không ừ. ăn được hình như con này là nó nó được nó được làm từ gì ta lava núi hay lửa. sao á ờ. cái núi lửa mình không ăn được trời ơi trời hình như là để chế vũ khí thôi hay hay là để làm gì á ê cái con gì vậy con gì kìa con gì kìa ờ, cái ừ, con ừ, ừ. cái con nhỏ nhỏ hồi nãy cắn tôi nè quýnh nó ok à. oh, trời ơi trời nhớ quá bạn ơi giờ á bạn mình không biết sao nha nhưng mà ngày xưa á nếu như bạn nào mà còn xem mình lúc mà mình còn làm mini world á thì bạn có thể thấy rằng là làng hero team chúng ta là một ngôi làng rất là đẹp rất là bình yên luôn bây giờ á sau một thời gian hero team bọn mình không vào trong mini world nữa thì giờ nó đã trở thành một ngôi làng gọi là hoang tàn luôn rồi các bạn ơi Ai, chắc là một ngày ở đó mình sẽ phải kêu tất cả thành viên của Hero Team quay lại vào mini world mới được chứ không thôi á để ngôi làng như thế này mình nhìn mình buồn quá mấy bạn ơi hmm. tính ra tôi đang nói chuyện bà ăn luôn hả Sam? <laughs> Tính ra tôi đang nói chuyện luôn á. À, Trời mà ơi. nghe ngon quá à. Con gái lứa gì đâu mà gì đâu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn ăn ăn ăn vậy. Từ tôi vô tôi coi coi. Cái này là cái quán cà phê nè, bây giờ cũng không ai sống đây luôn Sam ơi. Ồ. Để coi coi trong đây có cái gì không? Ui, còn gì mình ăn không? có nước rồi sao? <laughs> để tôi lấy cái nước này tôi uống thử cái nước này nước gì à oh. cái à. này cái gì tôi cái này cái gì tôi quên rồi ta cái, cái nước, nước này ta, ta, ta. cái nước này mình uống cho mình hồi máu nè sam cái này là gì ta tôi quên rồi ta cái này là chả dạ. ôi ta ơi tôi quên rồi biết trời ơi bà uống cái nước gì vô xong bà biến thành ác quỷ à? bà hiện nguyên hình rồi các bạn thấy không đây là đây là hình dạng thật của của Sammy nè Cái tôi trời ơi tôi bắn không mà không bắn được luôn trời ơi Sammy, không sống được Sammy xấu xí các bạn ơi giờ Sammy biến thành con này rồi không chịu đâu tôi sẽ cắn ông thành mắt cái đầu cắn tôi thách ừ. cắn được tôi luôn á trời ơi trời ok hey. Sam ơi, bây giờ tôi nghĩ rằng là cũng chiều nè Thôi giờ tôi nghĩ là tôi với bà nên về nhà lại Về lại cái cái ngôi nhà của tôi với bà đi Không thôi tí nữa ha là trời tối là mình về nhà không kịp đâu Rồi ngày mai ừ. có gì mình kêu Hello Team vô đây dọn dẹp lại ngôi làng ha Ừ, ok, okay. Đi, đi, đi, đi, đi, đi Về nhà, nhà thôi. thôi Ôi 12 o'clock midnight ừ. Sam ơi, từ nãy giờ bà nghe tiếng như không vậy Sao tôi để ý là bây giờ cũng đã là 12 giờ đêm rồi Mà trong làng mình làm gì có ai đâu Sao tôi cứ nghe cái tiếng gì nó cứ lợp cọp ở bên dưới nhà Bà có nghe không Có tôi có, có nghe mà hả? Ừ tôi nghe cái tiếng gì Phải đâu đâu tôi ra ngoài tôi coi coi Hình như là chẳng lẽ trong đây có người Ui Ui sao sao sao sao Thấy đây vô này coi nè Sao tự nhiên Ê, ghê vậy Sao tự nhiên về trong làng mình nhiều quá vật quá vậy Ủa, khoan từ từ Đúng rồi các bạn ha Tính ra là buổi tối quái vật xuất hiện trong làng Là là là đúng rồi Nhưng mà tại sao ở đây nó lại nhiều nhiều quá mức vậy Ủa Ui Sam ơi Tôi hiểu rồi Hả? Có khi nào là Hero Team bọn mình đã rời bỏ ngôi làng này quá lâu Cho nên là bọn quái vật nhân cơ hội đó Bọn nó đã xâm chiếm ngôi làng này không Cho nên là bây giờ ngôi làng nó mới hoang tàn như thế này nè Đúng không à hóa ra là vậy trời ừ. trời hèn như làng mình ghê quá à trời ơi chứ chẳng lẽ giờ tôi bà đi có gọi là sao ta chưa được nửa năm nữa mà ngôi làng nó lại thành trở thành một cái ngôi làng hoang như thế này đâu thể nào có chuyện đó được chắc chắn là bọn quái vật đã đến đây tấn công ngôi làng rồi ừ, ok ừ. bây giờ tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi với bà phải làm nhiệm vụ rồi sao ơi ừ. ok rồi đứng vào đứng vào nè chuẩn bị nha đây đây đây, đây. siêu nhân tứ trụ biến hình Ây da Ok bạn ơi Và cuối cùng thì siêu nhân tứ trụ cũng đã quay trở lại rồi đây mấy bạn ơi À khoan từ bây giờ thêm Sammy nữa là đã năm người rồi Bây giờ không gọi là siêu nhân tứ trụ nữa Mà phải gọi là siêu nhân năm trụ À khoan nghe nó hơi sai sai Thôi mệt quá mấy bạn muốn đặt tên là gì các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha Nói chung là siêu nhân tứ trụ đã quay trở lại đây Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt hết cái bọn quái vật ở bên dưới kia Để có thể bảo vệ cho ngôi làng Hero Team Hiểu không Sam? Hiểu hiểu đúng không rồi ok mấy con quái vật này dám đến ngôi làng của ta để phá hủy ngôi làng ta hả ra đây ra đây đây đây đây đây đây xuống đây xuống đây ui trời ơi quái vật quái vật nè chém một phát chích queo luôn qua đây sam ơi qua đây ui đây, đây đây đây quái vật nè ôi trời ơi mấy bạn ơi mấy bạn thấy mình ghê không mình vẫn mạnh như ngày nào các bạn ơi chém phát quái vật chích queo luôn ôi trời ơi mấy con quái vật lại nào lại đây chém phát chăng lên trời luôn ui trời ơi còn đông thế còn đông cũng chết thôi xuyên tứ trụ mà này nè bay lên trời hết nè ok chạy chạy chạy chạy qua đây sao ơi ở trên ở ở ở, ở bên đây vẫn vẫn vẫn còn đông quá nè quá trời quái luôn nè hả? quái vật hả ui ăn ngang nha ơi con dạ nó ừ. cắn tôi ui trời trời con ma sói này nó khỏe quá ta tôi chém nó văng lên trời luôn ok qua đây qua đây qua đây Trời, sao tiên ma sói xuất hiện nhiều quá vậy? Ủa bình thường chỉ có siro biết thành ma sói thôi chứ sao mấy con này biết mấy con ma sói ở đâu ra nhiều quá vậy? quái vật bộ xương bắn cung hả trời nó bắn ui ông cháy đâu kìa nó bắn tôi cháy rồi ai trời đâu quá đâu quá quay đây quay đây quay đây ui nó đang nó đang tấn công mấy mấy con khỉ kìa Ê, khỉ ơi khỉ ơi chạy đi chạy đi khỉ chạy đi trời ơi mấy khỉ nó đứng đây chơi luôn kìa trời ơi này thì dám tấn công mấy con khỉ hả trời mấy con khỉ nó vô tội mà tụi quái vật cũng không tha nữa này thì quái vật nè qua đây sam qua đây qua đây ui quái vật quái vật quái vật sao mới bắn bắn bắn bắn bắn trời nó đuổi tôi kìa mày mày mày trời ơi tấn công bất ngờ quá nó bắn nó tấn công bất ngờ quá tôi chưa kịp chém vào nó nữa nè để để tôi để tôi tôi này này này thì lại gần ta chém một phát là bay lên trời luôn lại đây lại đây lại đây lại đây giả nhân nè ủa kiếm ma sói dễ sợ luôn trời ơi tôi mà tôi không xịn hai xịn ma sói nè giả nhân nè Ê, lại đây con ma sói kia lại đây lại đây lại đây một phát một lưng, lưng, lưng, lưng, lưng, lưng, lưng, lưng. ui ui trời ơi giật hết cả mình xém chết ôi sao ơi sao ơi quá giật đông quá à. tôi nghĩ giờ mình không nên ở ở ngoài đây đâu bây giờ mình nên chạy vô trong siêu thị mình trốn mình trốn tí đi ơi có con heo zombie nè heo zombie hả ừ, giả nhân giả nhân giả nhân hả chạy chạy chạy chạy đi đi ui trời ơi ui tôi đói quá có gì ăn không <laughs> vô đây vô đây trong siêu thị đầy đồ ăn cho bà ăn luôn ôi mà khoan từ trước khi mình mình lấy đồ ăn á thì bây giờ chúng tiên nha mình sẽ phải cần đem mấy cái ghế nè mình chặn cái cửa lại không thôi mấy con quái vật nó chui vô cắn mình đó nhanh lên nhanh lên Ồ. nhanh lên nhanh lên nhanh lên ra ngoài chặn cái cửa lại không thôi mấy con quái vật nó chèn vô trời ơi ui chưa kịp nổi cổ rồi kìa đông đông quá sao ơi bắn bắn bắn bắn bắn bắn trời bắn, bắn, bắn, bắn, bắn. Ok, tôi, tôi, chặn lại. Trời ơi, nó đông quá mấy bạn ơi, mấy con quái vật nó xuất hiện đông quá. em tôi tôi chặn cửa lại mà nó không chui được đâu. Chặn cửa lại. Chặn Ui, cửa may quá, chặn vừa kịp luôn kìa. Trời, vừa kịp lúc chặn cái cửa này luôn bạn ơi, may quá. đặt đặt đặt đặt thêm, đặt thêm, đặt thêm đi. Đây, đây, đặt, đặt chặn chặn chặn cái cửa lại không không cho mà nó vô để để tôi tôi bây giờ chặn chặn chặn chặn chặn chặn để để tôi tôi, tôi kém rồi đó ơi siêu nhân tứ trụ Chà! rồi xấu rồi để tôi đặt để tôi đặt bọn nó văng ra hết trơn rồi rồi đóng đóng đóng lại đặt được không đặt cho tôi đi cái bàn tôi đặt cũng được đây đây đây đây đây tôi chặn lại cho trời sami này đây đó ok chặn lại chặn lại ôi ok tôi nghĩ vậy là an toàn á mà nó không có chui vô được đâu ôi ừ. trời ơi bạn ơi không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra ở đây chưa gì mà thấy ngôi làng heo tim xuất hiện quá trời quái vật luôn bạn ơi kiểu này là không được rồi Vậy chẳng lẽ làng heo Team đã biến thành vùng đất chết thứ hai rồi sao? Trời trời, nguy hiểm quá. Chắc là có lẽ bây giờ á, tôi với bà phải núp ở trong đây chờ đến đến sáng thôi mình mới mới ra ngoài được Sam ơi. Hiểu ừ. không? Ừ. Hiểu, hiểu. Ôi trời ơi, may quá mấy bạn ơi May mà mình với Sammy chặn cái cửa lại kịp Không thôi là mấy con quái vật nó tràn vô đây Cái là nó ăn thịt mình với Sam luôn á bạn Nhưng mà tôi không hiểu sao tự nhiên đây quái vật xuất hiện nhiều ghê luôn á Sam chẳng lẽ là không có bọn mình ở đây cho nên mấy con quái vật nó nó kiểu kiểu như là không có ai cho nên là vô nó xâm chiếm ngôi làng mình luôn rồi đó chẳng lẽ giờ ngôi làng mình biến thành làng quái vật luôn hả không phải còn là làng hero team nữa rồi đúng không ừ, tôi nghi là mấy bọn này nó kiểu là gặp cái làng mà thấy đẹp còn nó chiếm đóng làng mình luôn á trời ừ, ơi à. hàng gì Hàng gì cái Ramen House bọn mình bị bọn nó chiếm đóng hàng gì Ramen House nát bét luôn Trời ơi tức quá bạn ơi kỳ này mình phải tiêu diệt hết bọn nó để lấy lại ngôi làng mới được ừ. Thôi rồi, còn bây giờ thì chắc là bây giờ tôi với bà kiếm gì đó ăn tí đi Để để để đến sáng rồi mình ra mình tiêu diệt mấy con quái vật tiếp, hiểu không? Ừ, tôi đói quá à. Ờ, ok đi kiếm gì đó ăn đi Chắc tôi phải kiếm gì đó ăn đây Ai...